Hare Amen. out. con nay xin phát quyền con nay xin phát quyền thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài hôm nay và mãi mãi hôm nay và mãi mãi kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài cho trí sáng tâm khai cho trí sáng tâm khai kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài thường niệm sống an vui tự tại sống an vui tự tại kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài không ác ý với ai không ác ý với ai kính lạy phật di đà đại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Con nay xin phát nguyện. Thường niệm danh hiệu Ngài. Thường niệm danh hiệu Ngài. Luôn nói lời từ ái. Luôn nói lời từ ái. Kính lạy Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Con nay Thường niệm danh hiệu Ngài Thường niệm danh hiệu Ngài Không gây khổ cho ai Không gây khổ cho ai Kính lạy Phật Di Đà Kính lạy Phật Di Đà Con nay xin phát nguyện Con nay xin phát nguyện Thường niệm danh hiệu Ngài Thường niệm danh hiệu Ngài Hằng trì trai dự giới kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài luôn nhận nài quan dung luôn nhận nài quan dung kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài sắc tài không đắm nhiễm sắc tài không đắm nhiễm kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài trừ phiền não trái oan kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài trải lòng thương muôn loài trải lòng thương muôn loài kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay Thương niệm danh hiệu Ngài Thương niệm danh hiệu Ngài Chỉ bản sinh không phai Chỉ bản sinh không phai Từ là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 nam mô khai lục tạng bồ tát nam mô khai lục tạng bồ tát nam mô khai lục tạng bồ tát ma ha tát các phật tử hãy lắng nghe phật dạy rằng ba cõi không yên như ở trong nhà lửa muốn xa lìa cõi khổ thì phải nương về ngôi tam bảo người muốn vượt thoát khỏi biển sanh tử luân hồi không thể bỏ qua sự thọ trì giới pháp mà được giới như chiếc bè báu đưa người qua bể khổ giới như đất bằng phẳng muôn vật đều từ đấy phát sinh giới như ngọn đèn sáng chiếu phá các chỗ tối tăm giới là con đường tắt đưa đến cõi nhân thiên là cửa ngõ vào cảnh giới niết bàn muốn trở thành người phật tử chân chánh thì phải còn tâm quy trì ngũ giới nếu người nào hiểu được thanh tịnh cho đến giây phút quy y tam bảo thì ở đời vị lai cũng sẽ được chứng quả niết bàn hôm nay là khóa tu niệm phật một ngày tại chùa hoàng pháp giờ này con xin thay mặt đại tăng để nhắc lại năm điều giới mà quý vị đã phát tâm thọ trì các vị hãy lắng mà giữ gìn cho thanh tịnh giới thứ nhất không được giết hại chúng sanh chúng sanh ở đây là nói đến hữu tình chúng sanh nghĩa là chúng sanh có tánh biết tuy chỗ tạo nghiệp họ thân về ngoài có khác nhau nhưng cái tánh biết đối với con người thì không khác nó cũng biết tham sống sợ chết biết khổ biết thương biết ghét như chúng ta người tham sống Phật cũng tham sống người sợ chết Phật cũng sợ chết vậy phật tử không được giết chết người hay tất cả những loài vật gì có mạng sống trên từ thánh nhân sư tăng phụ mẫu dưới cho đến loài vật to lớn như con voi con bò các loài bò bay cửa động vi tế côn trùng đều không được giết hại là phật tử thì không nên giết hại chúng sanh mà phải thường xuyên phóng sanh hộ mạng thì hiện đời này và đời sau sẽ được trường thọ trái lại người ưa sát hại chúng sanh thì hiện đời sẽ bị giảm thọ mà qua đời sau phải bị quả báo thương đau và chết yểu giới thứ hai không được gian tham trộm cắp là tất cả những vật quý báu như vàng bạc ngọc ngà cho đến vật nhỏ nhặt như cây kim trái ớt đã thuộc quyền sở hữu của người tức là vật có chủ trong coi người ta không cho mà mình lén lấy hoặc cậy thế ủy quyền mà lấy hoặc lường gạt chiếm đoạt đều thuộc về tội trộm cắp cả phạm tội trộm cắp thì hiện tại bị người tìm bắt trói buộc tra tấn kìm kẹp hành phạt khổ sở cha mẹ buồn khổ xã hội kinh thường bạn bè lánh xa mất sự tin cậy lẫn nhau sau khi chết trở lại làm người bị bần cùng cơm không đủ no áo không đủ ấm hoặc có khi làm ngược của rồi bị cướp giật nhà cháy nước trôi rốt cuộc cũng hoàn nghèo khổ hoặc làm phận tôi tớ đọa làm thân trâu bò xúc vật để đền trả nợ trước nếu không trộm cắp mà trái lại còn thường hay bố thí cúng dường thì đời này đời sau hưởng phúc giàu có an vui sung sướng con cháu nhiều đời nhờ phúc ấm của ông bà cha mẹ mà được giàu sang vinh hiển cũng nhờ sự phát tâm bố thí mà tiêu trừ lòng tham lam keo kiệt bỏn sẻn ngăn ngừa tánh xấu trọn cấp giới thứ ba không được tà dâm phật dạy người phật tử tại gia giữ năm giới truy cấm tà dâm nghĩa là không được làm những việc dâm dục đối với những người không phải là vợ hay chồng mình hoặc vợ chồng hành dâm mà không đúng lúc đúng chỗ chẳng những người cho đến loài vật vì đó là cái hạnh rất nhơ xấu nếu muốn cho gia đình đầm ấm vui vẻ muốn được tin cậy muốn mạng sống vững yên muốn cho thành tựu gia nghiệp muốn cho được tiếng thơm sạch ở đời này và khỏi bị quả báo xấu ở đời sau thì nên đoạn hẳn tà dâm vậy nên phật tử cần phải giữ gìn cẩn thận đừng cho phạm giới thứ tư không được nói dối nói dối có bốn điều nói lời không chân thật nghĩa là lấy phải làm quấy cho nên thấy mà nói không thấy lấy quấy làm phải cho nên việc không thấy mà nói là thấy nói lời theo dệt nghĩa là trao sửa lời hoa nguyệt tiếng hay khéo xui người buông lung tâm trí để làm việc tà bày nói lưỡi đôi chiều nghĩa là đến người này nói chuyện xấu người kia đến người kia nói chuyện xấu người này khiêu gợi đấu tranh nhau làm cho tan vỡ chia lìa nói lời hung ác nghĩa là nói lời thô ác mắng nhiếc sỉ nhục người làm cho người lửa giận tức bốc lên cho đến có mặt thì khen vắng mặt thì chê ở trước mặt thì nói phải sau lưng lại nói trái hoặc nói ra những dở xấu của người đều thuộc về loại nói dối cả vì nói dối không thật nên hiện đời mất lòng tin cậy nhau không thể lập nên công nghiệp vĩ đại khi chết sẽ đọa vào ba đường ác chịu khổ báo cùng cực không nói dối thì tương lai về sau cõi ăn năn hối hận ở đời được mọi người tin cậy tái sinh nhiều đời sau thân được trang nghiêm tốt đẹp tướng lưỡi rộng dài bởi có sự lợi ích như thế nên phật tử lúc nào cũng nói lời chân thật giới thứ năm không được uống rượu là các thứ rượu làm sai người cho đến một giọt cũng không được tắm vào môi vì rượu nó làm trợ duyên sanh ra các tội lỗi và làm mất giống trí tuệ tự mình uống đã là phạm lỗi nếu van nài ép buộc người uống thì phạm tội rất nặng thuốc độc uống vào thì chết ngay xong chỉ chết mạng một đời người nhưng còn ít độc hơn là rượu vì rượu là thứ làm cho người cuồng tâm mất giống trí huệ gây nên tội lỗi chết đi sống lại nhiều kiếp nên rượu là món độc hơn là thuốc độc nếu có trường hợp khác bệnh nặng hết phương cứu chữa phải cần đến thuốc rượu thì được tạm dùng đến khi mạnh nhưng phải bạch cho tăng biết rồi sao mới được dùng này chúng ngụ giới nếu xét thấy mình có phạm giới thì phải tự nhận biết lỗi lầm nguyện không tái phạm phải thực tâm ăn năn sám hối thì mới mong có được an lạc trong đời hiện tại và được giải thoát trong đời vị lai chúng ngụ giới lắng nghe thân người có được giới pháp khó gặp thời khắc dễ qua đạo nghiệp khó thành vậy các vị đều phải giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh siêng học kinh luật luận kính giữ đừng có buông lung ý giáo phụng hành ý giáo phụng hành ý giáo phụng hành nguyện à